Chào bạn nhé, mình là Kiên Vi và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ảnh lam sát ở trên mạng trên cái đường link trên mạng về và có lẽ là hướng dẫn ở trên mạng nó cũng khá là nhiều rồi. Ở đây thì các bạn có thể là vào trang ảnh viễn com này. Thì ở đây người ta cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để tải ảnh. Nhất là về vào về website này, thứ hai đó là cách chọn ảnh này nhất là mình sẽ điền nó là địa điểm ở đâu ví như là ta chọn thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn ta sẽ chọn được cái địa điểm là thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ chấm ở trên bản đồ tương tự như vậy thì ta sẽ chọn ảnh lam sát 8 D1 level 1 và chúng ta có thể chọn cái độ che phủ của mây thì mình có thể chọn là nó là 10% và ngoài ra thì chúng ta có thể chọn theo cái địa danh mà chúng ta mong muốn không phải là một cái chấm hoặc là một cái khu vực nào đấy mà chúng ta có thể là chọn tích những cái điểm ở trên bản đồ để có thể là chọn nó rộng hơn ngoài ra thì chúng ta nên cái chọn trước khi vào thì chúng ta nên chọn là cái ảnh là ban ngày hoặc ban đêm hoặc là tất cả đây giả sử như tôi sẽ chọn một cái khu vực tính năng đó là địa điểm đi Hà Nội chẳng hạn Hà Nội thì nó sẽ hiển thị Hà Nội luôn cái khu vực Hà Nội luôn ta kéo sang đây mọi người có thể dùng Google dịch hoặc là mọi người có thể chọn cái dòng thứ hai nhé nếu mà ai không sử dụng Google dịch ấn vào hiển thị và chúng ta sẽ được cái kết quả tìm kiếm đây chúng ta có thể là sử dụng bản đồ này đây là những cái địa điểm mà ta đã chọn đây nó rất là rộng luôn cái ảnh nó từ đông sang tây đây nó đã chấm trước cho mình rồi và cái khu vực này mình có thể là chọn bất cứ địa điểm nào trên bản đồ giả sử như ở đây mình sẽ phóng to lên một chút để chọn theo tọa độ nhé đây là từ tây đông tây nam bắc này đấy thì đó chúng ta sẽ chọn được cái ảnh ở khu vực này và ấn sử dụng bản bản đồ thì nó sẽ sử dụng được ngoài ra thì chúng ta có thể chọn ngày ví dụ tìm kiếm ngày cái ảnh lam sát này từ ngày nào đến ngày nào mây độ che phủ nó là khoảng tầm 10 phần trăm dạng hoạt là không phần trăm khi mà cho khoảng tầm độ 0 đến 10 phần trăm thì chúng ta sẽ nhìn thấy bản đồ nó dễ dàng hơn và kết quả chúng ta sẽ chọn nó dễ dàng ta vào tập dữ liệu ta vào phần ảnh lam sát này lam sát collection ta chọn lam sát cái dưới nhé để lam sát bên dưới nhất để đóng cái này cho mọi người xem lam sát collection 1 sau đó vào lam sát collection 1 level 1 chọn vào cái ảnh lam sát 8 tích vào đây ngoài ra cái độ che phủ của mây nữa thì mọi người đã chọn ở trên kia rồi đây độ che phủ của mây mọi người có thể là additional criteria đây thì nó có phần cloud ấy tức là độ che phủ mây mọi người sẽ mở cái file này lên đây là độ che phủ có 10 phần trăm thôi ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn ảnh đây hoặc này thường thường là đây người đây thì cái ảnh nó sẽ sáng lên và nó đẹp hơn nhìn nó dễ hơn tối nó rất là tối và khó chọn file đây thì mình sẽ chọn lại cho mọi người xem col cloud cloud cái ảnh của mây đấy ta sẽ chọn 10% thôi ta chọn là đây ta ấn V này tức là đợi cái bản đồ nó xuất hiện khi đó chúng ta sẽ tải được một cái file như này đây giả sử như tôi đang chọn cái file này đây là cuộn mà tôi đấy tôi tích đây tích bốn cái điểm này và có thể mọi người có thể chọn lại sao cho nó chuẩn nhất chuẩn cái khu vực mà mình cần lấy nhất ta sẽ sửa lại và lấy cho nó rộng ra để nó vào đúng cái khu vực mà mình cần lấy lấy càng rộng thì cái file mà mình sử dụng càng lớn cái file mà tải về ảnh nó càng lớn đây ở đây thì sau khi sâu được cái địa điểm khi khi mà chúng ta chọn được này chúng ta sẽ ấn chọn này chúng ta ấn begin này chúng ta đang tìm cái bản đồ mà có khu vực đó thì đây mình đã phóng to lên rồi đây là chính là khu vực Hà Nội sau khi đó nó tự cắt cho mình hoặc là mình có thể là thay đổi những cái địa điểm này do mình thôi user map và có thể là chọn được những cái bản đồ nó khác nhau đây là ví dụ dành cho viễn thám này cho khoa học đất này hoặc là gì đó nhìn thấy cái ảnh nào nó đẹp nó nét thì mình sẽ chọn và mọi người có nút tải về đấy nhé đấy, ấn vào tải về thì nó sẽ có file mọi người nên chọn cái file level 1 này file nó hiển thị chất lượng đầy đủ nhất sau khi tải hành lam sát về thì mình cũng chia sẻ luôn cái phần mềm cho các bạn sẽ đưa cho các bạn một cái link cũng như là cái file pdf hướng dẫn của các tiến sĩ trường đại học mỏ địa chất đưa cho các bạn thì các bạn sẽ tải về và các bạn giải nén ngoài ra thì các bạn có thể xem xem cái máy cái cấu hình máy của mình nó đã phù hợp chưa ví dụ như là ấn vào máy computer ấy cho chúng ta ấn chuột phải ấn chọn profile khi đó chúng ta sẽ xem là máy chúng ta 32 bit là 64 bit để chúng ta chọn với cái phiên bản NV thích hợp nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi